Rồi bây giờ trên tay các em là cực phẩm của RTD Lean Body Quyền thoại nha, bữa ăn phải thế Ngày trước là, là cái dạng à, bột Còn bây giờ là dạng nước, rất là đắt đỏ, rất là mắc Mà nói chung á, ở Việt Nam mình á, mình uống cái dạng nước Supplement mà dạng nước là là mình yêu nước nồng nàn luôn <coughs> Nói tóm lại các em biết được cái cái cái cái đặc biệt của cái thành phần cái của sản phẩm này không? Cái đặc biệt của cái thành phần sản phẩm này á, nó là Meal Protein Isolate nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa whey protein và casein protein đó mà cái meal protein này nó rất cao thành phần leucine mà nó nó rất cao ở những thành phần EA nói chung á thằng thằng meal protein này nó rất nó rất là mạnh về amino profile rất là mạnh về chất nên đây là cái sản phẩm nó nó, nó nó nó nó tương đối nó rất là rất là tốt giá thành rất là cao và nó là một trong những cái uh, niềm ngạo nghễ khi mà đặt uh, trong một cái trong phòng game à, để cho các em uống rồi bây giờ không nói nhiều nữa thử đi bạn mùi vị tuyệt vời rồi đã nói là rồi td là mùi vị tuyệt vời rồi rồi cứ tháo ra uống thoải mái đi lắc nhẹ nhẹ thôi lắc nè sao bé không lắc lắc lắc lắc lắc rồi yeah. rồi uống uống uống đi em ngon ngon ủa, thầy thầy sao sao, sao thầy thầy mà thầy muốn mà sao thầy không muốn thầy thầy lùa gà tụi em mà thầy không phải lùa gà các em mà là giờ, giờ là covid nó qua đi ghê quá rồi thì anh giờ anh trả lương cho em và những người giống em á thì anh cũng ngân sách của anh nó cũng bị cạn kiệt nên ờ, nó thật với em á ngân sách của anh đợt hàng này về anh được có bốn thùng mà mà nãy giờ chia cho tụi em thì tụi em thấy rồi đó tất cả những gì của anh sẽ dành cho các em